thì đi ờ, ở ngoài nó cứng ở ngoài cái sánh này bắt con gánh nước cực quái phải đi vô đấy <laughs> gánh được cái sóng xe bốn nữa mà lên giống cái đôi đấy mà mà, mà thằng ảnh về thằng huệ là hai đứa một thùng mà gánh là thấy con khổ về từ vô đấy vô đấy thì đầu tiên là vô với bố ở kinh tế mới người ta về đấy về xin xin gặp đường đấy hồi xưa ở bên bú cái bú hả cái bú hai đó à. trường là ba nữa thế ở bên ở luôn á à, ngay nhà ba nó bắt ruồng hả ở nhà ba nó về đường bắt ruồng á à ở ngay đó luôn ở đồi 11 thì muốn không lắm lên về đó là là, là, là, họ chạy trốn cháu có đôi là cứ để trở trở trở trở rồi ghê đó rồi đây trường ba rồi là tao tao về tạm rồi để mình cắt cái tôm rồi đen ừ, rồi ảnh lại đi mưa mà ổng thì ổng cho đi là đi được đây được thôi nổi vướng sợ còn ở nhà là ai sửa má nhất ừ? vậy đứa con là đứa nào sửa má nhất sửa má à? sửa má không ai sửa má đứa môn ly nhất hay là đứa mua đứa mua là ngoan nhất về ngoan người là ngoan nhất rồi nó làm giặt gào ăn làm đủ hết tại tao đi buôn đi buôn đâu có thương lắm mà đi bồ không à. buôn gì buôn uh, à, buộc về thơ, thơm về chuối rồi đủ thứ chúng gánh sáu chục gánh à sáu chục bảy chục kỹ gánh nổi nó buôn được mấy năm họ buôn được ờ, mấy tháng à đi kinh tế mới rồi họ, họ mình họ không cho gạo họ, họ, họ, họ cho cái giấy đi buôn á buôn để mà ăn cho con gạo mô ai cho vì mình bộ cục lâu hồ gạo lắm từ khi hết gạo rồi thì à, hết thế họ cho gạo rồi không cho đi buôn họ bắt đi cấy bắt đi làm à là cái thời bao cấp nữa nữa ơi năm mười sáu sáu hả? Đi đi đi cả đếm đi đi coi như là mười mười hai giờ đêm mười giờ đêm là đi mười giờ đêm là đi là quá thôi là sáng là bạn cho chiều quá trời sáng xong rồi về cũng à, cũng lại là, là sau thời gian sau là đi ta đi ta đi buổi chiều bữa mười hai giờ bữa đi là qua chỗ điêu lòng dài này có tàu rồi sáng là, là, là cho bờ cho tên mua hàng về còn mượn còn bữa đi mới vui nữa họ đổi tiền mà mình biết của năm nữa của năm hai o chậu à, hai chị em của năm một tuổi năm thằng cái thằng ác sáng thằng mình ở đi 33 Họ đổi tiên ba không biết Ở ngoài sống bàn luôn Râm râm rượm Ta quay phim <laughs> Ấy Nái hả? Thì, cũng bán thì vậy Cũng bán cả con được thì phải lo mà bán mà mộ mà bán rửa rồi răng rửa rồi ờ, răng lúc mà đầu tiên không vậy à cháy <laughs> đầu tiên sao sao mà đầu tiên cháy thì nữa là mình nuôi thấu mấy bu là mấy hai giờ trưa rồi là hết hết hết rồi đó hết hết đổi làm cho bộ phúc Ờ. mà ông đi tìm tao mà bị chồng ông đi tìm tao đi về chờ phần lắm mà răng tìm một chạy lui từ tới mà đi bồ hồi đi bồ à? chạy bồ chứ Bò gắn đó bên phần lắm ạ à. chạy về đội đầu tiên xong là nửa tháng sau hồ mới có mình bộ túc là lâu khi <laughs> nào bắt đi ship khi nào vợ vô mới bộ túc đấy là quen được cái đấy là coi như là người cháu ăn gạo đấy còn cháu gạo đôi về ăn cái tiền đâu mua tiền đội đâu trừ đúng rồi <coughs> không chứ xe tiền hả đội tiền thôi nữa đội tiền à. tiền cái đầu tiền thì từ dân đội cái là ai có nhiều bỏ ra anh chạy mũi chạy gần chết cả chị anh chạy về đường mà đêm 12 giờ trưa này lâu đi còn lâu đi ra rồi mãi bên dưới bên mình cũng người khác thì khoái người cho đủ thứ về ăn cho có sao mới lấy được tiền mà người ta đi đi buôn thế <laughs> thì cái gì không thiệt đó à, ở mấy bú tập cực lắm tay đi gánh từ đây mà qua tới vẫn còn lắm đấy nếu mà đêm mà đi 12 giờ đêm là héo ờ, thằng một rồi hả là chạy mà đi trước cũng được đi sau cũng được của tính sợ nữa à, cũng sợ à, cứ sợ con heo một thôi heo một là gì nữa con heo mà trong rừng mà còn con heo một lần to lên cắn mình thế đấy heo rừng hả ừ đi nó chỗ đá cái đi rồi đi giữa thôi mà có mưa đi và ở bên cái chỗ nó tu tu còn xây mà nó đang xây tu hết tại mình nó còn gắn gắn gắn gắn lấy cái súng đập cái trên vai giật mình đi hỏi cái gì nó còn thấy mấy cái, cái, cái, cái, cái ống nào chạy ngang đây nó cũng để chứ hết cũng thấy rồi đó mình về bữa sau sau bữa nữa mình làm đi đi chắc có sờ gọi nó chạy và làm có trong thương hộ thì nó muốn muốn cũng được nên là chắc chửi này chửi chửi bắp á mất một gánh rửa về đồ rồi chờ bà bây giờ thời nữa thế tao muốn lên gánh tám chục ký gánh á mà từ mấy mũ mà quá thấu phương lắm á là chị được phép nghỉ ba lần thôi chẳng mà được nghỉ ba lần nữa thì mình nghỉ chiều quen đi à. À, là nghỉ là quá đa cái là nghỉ một lần rồi tới à, quán cô đơn nghỉ một lần rồi tới chỗ chỉ đi nghỉ lần là bắt đầu tới chiều chiều cái cái kêu là là ngủ chỉ ngủ không đi nhà đâu dạ đấy còn mít gặn lưới ảo mà về đồng bồ nhánh mơ vô mày làm nhánh mơ bắt đầu là xin cái ba ở trong cái nhà nữa mà khi vui là ba cháu ngủ cũng giá <laughs> mà khi buồn là ba cháu ngủ ở sân là vì trong ba đi cải tàu ba tức cháu ngủ ở sân mà khi ba thích là ba kêu chị ba vô đây ngủ với cả em là vô ngụ kể chuyện là có như ba cho người ta họ nấu ăn họ cho họ nấu ăn cái chảo chảo với thịt với thịt heo với là với với với thịt heo với dưa cải là lúc nào bỏ với cái cơm rồi với cái chảo ăn cơm xong là ăn chảo cái cái còn nước họ lắm còn nước mà bố bố cái quán và cái shop tao nữa ở là chỉ mười gia thôi là bố nó sáu mình lên mà hành tấu mình nước là hành tấu mình chảo luôn có hút có về luôn có <laughs> em mát mẹ <laughs> đi húi lắm đi đi buôn buôn cực lắm còn vừa hành bắt bạn thị trường hành bắt hành bắt vô trúng trúng trúng nợ là bắt hành về làm vậy từ thuật làm vậy chí đó cảm đoán chí đó hỏi à, vì rằng mà đi muốn đi đường đi học cẩm mà đang đi lấy tôi ra tôi xa là tháp đồng cưới mà bên đi cũng bỏ đồ để thấy ăn có đồ thôi nữa thấy mình từ nấu á quá mua đồ bên như chỗ rẻ mua súng mua đồ chỗ rẻ được về là về kể cam kết là không được lần sau là cũng còn đi là cũng biết cho hắn nữa rồi là, là cháu đi đi ra qua thổ bên bên nữa rồi là lần sau lâu là bắt lại lần nữa <laughs> bắt lại lần nữa thì hắn hỏi vì rằng bơ hôm nói rồi đi nữa thì chứ nói chuyện với chú thì chứ tôi đi công nhân à đi uh, ở kinh tế mới ở mấy bố mà còn không cháu gạo và cháu phải dậy để đi buôn chuyện gạo mà ăn rồi bà cháu phải dậy thì bà đi bà đi qua thì rồi bà gặp cái thằng mấy cây sẽ ủi á thằng mới kêu thằng nói gì ờ, gì ấy gì thằng á à, sáng á à, sáng chứ đó người ta không gì ấy gì gì mua dùng vô vô dùng dùng vô đoán gì đó vô để tay máy tay xe anh bạn tao không cắn bạn tao không cắn mà anh nói đi dâu đâu mà mà mà mà, mà cố có tôi mua hỏi mua ở đâu chứ chứ hỏi chị ở việt đâu mà chị thằng lại đưa anh bạn đâu mà chị nên rắc rồi cực gì đâu thôi khiếp có sao đó. thời gian mà hành hành hành họ cho gạo mình ăn rồi là coi như là bắt đi cấy đi làm người đông không cho không cho làm chi nữa không không cho đi buôn không mà đúng ra mình đi buôn cũng có duyên ờ. buôn bán gắn một gắn của mà cứ bắt đầu 10 giờ cứ bên sông ngực trong bên sông lâm là gắn với dạ. gắn với thấu tí đó thấu với cái chỗ dạ. gắn với cái chỗ nó cái là con đi là là hết à, là 10 giờ <laughs> ta quay phim mà mình chia, ơi quay phim đang làm mà sari ờ, chìm nồi kế kê chim thôi sứa đó à, kê đôi sứa tao phải kê nhớ nhớ nhớ chim thôi sứa nhớ được cái gì thì kê cái đi mai hôm mà mai hôm mà quên thì cho qua lại mình đi đây nghe kêu gánh 80 triệu thì ghê đó cái gánh 80 triệu thì ghê đó không phải thì đâu là năm năm sáu chục thôi biết răng không năm sáu chục là biết với răng không anh già của ai đó, đó bắt đầu thêm chút đấy thơm chút cái thơm sống rồi á thì thầy dài có chạy thêm một đoàn tại vì quán cô đơn thì dài của em mua thêm mươi này chuối đó mươi này chuối bỏ vô gắn con con, con dài thì tới đó mua mươi cái gâu là bỏ vô gắn với bà <laughs> gánh khó mà sẵn gánh khi đâu sáu chục mà lấy tám chục mà vẫn gánh về ra được ở trên đó, gánh ít ít thôi mà chứ mà thêm lên thêm lên thì được còn nó đùi nó thì đùi nó còn mưa đi ngang đó quả cứ có gặp cái ba ba mà, mà, ở tao cũng ngủ lại cái đêm đó cũng có đêm đó ba gặp ba có cộng là cháu không đứa con nữa cái thằng nữa đang đi vườn mà anh đại được con nên đem về nó đã được mình cần bảy ba là chưa cắt dao cắt ruộng có sao ba ba ba cắt dao cắt ruộng rồi ba, bỏ không cái lưng đi ba cộng ba đi hài hải đông xanh ba gặp ba và ba này thì ba đứa em gánh <laughs> đâu ba gánh cho tao quả hai cái số ba gánh dung với ba chạy gánh gánh cháu phải lưng mà, mà gánh nó tao một lần quá thấu cái chỗ quá hải đâu ba này tới quay rồi này rồi cháu để mình đi rồi không sợ có chuyện gì anh ác lắm anh để ném đuối đấy cho tôi mũi mới trước cắt dấu cái mũi thôi để là cục nó cục lắm cục nó đều do sự người ở dưới mà mảnh người người được hưởng đâu đi về ổng ở đâu còn còn nọ đó ổng gãy ổng đi ngứa à. <laughs> <laughs> đi mấy quỷ hoài đi mô cùng cục hả một tuần hẳn gặp tao tao cũng gặp đánh gặp gặp nó cũng thì tao ngồi thì hẳn ngủ sáng tao đi sợ mình thấy gà ngon quá nơi hắn thấy là một tuần là hắn đó có việc tao đó đi bốn cho sáng là đi là hắn ngủ chơi dây tối với chín giờ đêm mà hắn mà ngủ rồi cũng được dư dân người chơi Đù. cái cái đó mới nhà xưởng lắm mà lao được mấy năm lao được mấy năm được nắm gần gần bản á à? bạn rong được nắm hả à? nắm là bên thằng lắm là được ăn đâm được đê với thằng lắm ừ. bạn trong nữa là đủ thơm này sụ này hành này dạy hút thuốc mà dạy ba lưỡi nè hồi nãy là giấy và lưới nè thuộc rê nè chuối nè ờ, à, bạp chuối nè đủ hết trong người là về ta sổ một cái là bán sạch luôn bán giỏi lắm đợt về mà thầy cái đường không nhớ lấy thằng cái đường không nhớ đó rồi mày chơi cái đợt gì mình mới về cả mày chơi tao rồi người đi trường cơm người cả cơm đã lắm khi mà thất nghiệp thì đổi cái, cái, cái tiền nữa mới hồ mà cho mình ăn cho mình gạo đồ ăn chứ đi buôn đi bán nữa đồ tao bắt đầu bố cái quán nữa là tao ngồi tao nói chắc là mua hết luôn thực tế cũng mua mua hết luôn chứ ba bên sung nhớ nữa ngồi tao là hết gần hết luôn là hết gần về thôi chứ không có cái nào mà về mà con chỉ mua về để trong nhà này uống ở một cây thuốc thì thằng anh cây thuốc mỗi người mỗi màu bên đây thuốc ngon bên đây thuốc dược dạy tỏi hay nói cũng chưa lại với con cái con ngày nào cũng bán sạch có bánh thì có ngày nào mà con mà họ đi lắm ngày đi đi là về ngày mai để một thì chờ bán một ngày là ngày muộn còn lên đường lại đi cũng lúc nhưng mà đây là cái ngày nào cũng ngày đó cũng là ghét chứ <laughs> cũng gạch mà đi được bay được chắc tôi má đồ gạch thì uống đỡ luôn qua cái bánh á về đó là nói chung là cái da là cái da má cái da chỗ mà đường mà qua thì chỗ mới đường đi về đó mới xe mới đi về đó thì là ba mấy bố mới biết đâu biết biết lên chỗ thì lên sập ờ, quá bắc ruộng là cái chỗ quá quá chỗ nghi đức đó nè rồi rồi biết mấy bố lên nè đi bố đường đà lạt nè ừ. đó là ta ở trong cái chỗ đi vô đó năm là năm năm là năm bao nhiêu bạn là bao, bao nhiêu tuổi rồi mấy năm bạn có bao nhiêu em ba mấy ba mấy là mới đấy hả ba mấy tuổi là nồi hay là bạn à ảnh hả à. ảnh ảnh mấy biết có thằng thằng thằng cúc có hết luôn á cúc huê trắng có hết chắc tầm hai chục hả ừ? hai chục mố mười mấy tuổi hả chắc mười mấy tuổi à nó hỏi là nội tâm bao nhiêu tuổi ba mấy ba mấy tuổi hả làm ghế nữa hả con đố người ta anh đi về làm làm mình làm như mới nói rồi khi mà ông dục có tôi cũng không quá ông đem thế ông khiến về với tao ông quá về quá đem ông về để làm thợ máy tôi chỉ nghiệp á là mình cũng quá bị đồ nó thì thế thằng hùng thì gậy đến đầy người không gậy ghế đâu thằng em sốt của anh đến mà đang con trun dai đấy mà bắt nó đi nó con trun bo con miếng con bo con ruột cho hết sốt ghê lắm ai bắt hết ai bắt thằng ảnh từ bắt rồi bo trở đi là hẳn hạ miệng đó con trun bo thì là không biết hả biết sốt sốt không biết hả sốt là phải ăn con trun nữa ghê hả cháu muốn một mình chỗ cháu về đó đứa muốn ăn được cun là cháu đẩy đứa ăn thôi nó chịu khát là hắn là bò lên đến được cun bò từ bò con đồ được thôi nó xuống cái thằng hung là ngồi qua ông biết hung là bị bị số à bị bị bị gãy dục được quá cái đem về đấy nó làm công nhân đấy à là từ mấy bố mới đem về đây ừ. đem hết cả nhà về đây luôn đi bộ tao đi bộ là ổn gọi đi xem đó nó gọi đi xem đó là ờ, mới về để ở luôn đấy hả? Ừ, về ở À là ở bên là mấy năm về đấy thôi? Về đây ở, về, về, về. về làm xí nghiệp đường. Xí nghiệp đường là phạt rành bản đồ là mấy ông còn làm nó cáo rồi. Sáng dậy gần 25 nghìn nữa. Đồ ta họ làm đường. Xong rồi 25 nghìn đường nước không phải máy đâu đâu. Mất 25 đô xong rồi từ 10 giờ là về đi phạt rẫy. phạt cái rẫy cũng cũng thắng. Ừ thì khác mà thằng ấy là đi chặt cây chặt cây nó thì còn cái chặt anh cả đó hả anh cả hả? chặt cây con tao là phạt phạt là người mấy người ban cho tao là tao làm cho tao xong rồi nhà xong qua làm cho thằng lấn nó cũng đấy các bạn chắc cực từ nhỏ ấy anh đâu mà chắc đi làm từ nhỏ đó, vào vâng, bắt đầu là khoảng một giờ rưỡi là về bố đi làm gần 25 giờ bố bốn giờ năm giờ là bắt đầu về có làm gì lắm nhưng mà đừng ra là uống đừng giỏi uống giỏi uống ra là uống từ uống từ chắp tay đi uống nó sạc giỏi giúp chăn như thế đó <laughs> mà mới giỏi làm giỏi ghế rồi mình cái đây đây có nắng trồng khoai ra thì trồng khoai nhiều một khi mà bắt đầu trồng được khoai rồi á đào xí nghiệp bỏ đào xí nghiệp bắt đầu tập về là người tháng người ba là bắt là lúa từ quả đi lăng lăng cũng dữ bắt đầu lúa bố cũng có chỗ bỏ nhiều có biết khoai ngồi ngồi nói với nó quả nói gấp hiệp nó đi trong khoai có thiệt là thì là lúc là sờ đổi sờ trong xó khoái khói anh ngờ là gào còn về đây làm gào nhiều ừ. khi mà bắt đầu đổi là anh ở à. công nhân họ phát cho được hai chị gào là con 15 mười mấy chị ờ, mười mấy chị bó bó à. còn anh cả vợ gạo nó vô đây ông vô ông vô ra ông vô tẹt mà nồi cơm không khoái ông vô tẹt mà anh đi là thêm ông phải cứ đòi là kiểu đánh phi gà của cái ăn rồi bên đấy nó cũng bán về có sao phải cũng nhân thiếu rồi cũng là một thượng có một chuyện một chuyện gió phạt rồi đó mình cứ nuôi sông đổi, là sống gia minh này gia ông tiện là hai này gia ông cục là ba này gia một tiện là bốn bốn gia này là cái sông đổi, sống gia nã sông đói có bị quá sáu chúng cho hồ vốn là của là hồ có vào đây được mình là chỉ có của một quốc gia nữa của Hồ Minh thế